Anh Tiến Bia Sơn à, giả gỗ giả đá xin chào à, quý anh chị các bạn nhé Thì hôm nay em tiếp tục à, review mua sơn vào dịp Tết để được khuyến mại những cái gì Rất mong quý anh chị xem vào, xem video vào nhà phân phối sân hàng để cùng ta cùng mua sơn nhận được cái giá trị thưởng gì cũng quý vị nhé Em là Tiến Bia và bia, bia này là bia bia bia sơn nhà nhưng phải bia là bia uống quý vị nhé Rồi xin mời quý anh chị cùng thưởng thức cùng em Tiến Bia Rồi em đang đứng cửa hàng đây ạ Rồi chúng ta cùng vào nhé Đây ạ Như quý anh chị đã thấy thì hiện tại giờ à, nhà phân phối Xuân hàng đã chuẩn bị à, một số hàng cho khách hàng giao cho khách hàng quý chị nhé như là các dòng sơn lựa màu rồi quý chị lựa màu lựa sơn kìm hoặc là các cái loại màu sắt thì tùy theo phong thủy của quý chị ạ quý chị à, mua sơn thì được sẽ được cái giá trị tặng quà thưởng chút nữa đợi một chút nữa là em sẽ chia sẻ quý chị nhé em tiến bia sẽ chia sẻ cho quý chị những cái giá trị cái này em thấy hay thì em review cho quý chị mà quý chị xem thấy hay bổ ích thì nhớ tặng em một like để em có động lực ra video tiếp theo nhé và sau này có quảng cáo thì rất mong quý anh chị xem và ủng hộ em TV ạ vì kênh chưa đạt được ngưỡng 1.000 à, sắp vào giờ quý anh chị nhé 4.000 giờ chưa đủ ạ như quý anh chị đã thấy thì ờ, em đang đứng ờ, trên một số sơn đây đang trưng bày đây thì chúng ta đang lựa và nhà phân phối sẽ có đưa ra cái chiến ờ, chính sách khuyến mại như sau thì tí nữa em sẽ chia sẻ như quý anh chị ạ một số đang bỏ đó bỏ ra trước cửa đấy là chuyển dần sơn ra để giao hàng cho khách và được cái khuyến mại như sau quý anh chị nhé như quý chị đã thấy thì nhà phân phối Sơn Hằng đưa ra cái khuyến mại lớn của từ giờ đến ờ, Tết ờ, Nguyên đán của chúng ta quý chị ạ thì ờ, rất mong quý chị nào mà chuẩn bị sơn nhà hoặc là đã sơn nhà và gần sơn nhà lại lại rồi thì chúng ta nhanh tay đến nhá với điều kiện như sau quý anh chị cứ mua của nhà phân phối Sơn Hằng thì quý anh chị cứ 5 triệu ạ mua hoặc gọi điện đến đặt hàng thì quý anh chị cứ cứ 5 triệu thì chú quý anh chị được tặng một cái bồn inox đứng 500 lít ạ của Tân Á Đại Thành quý chị nhé giá thị trường hiện tại giờ là giá cái dòng sản phẩm của Tân Á Đại Thành nó khoảng tầm 1 triệu 8 một cái bình 4 à, inox ạ. Còn à, quý chị mua thêm 10 triệu được tặng ngay một bình inox 1000 lít quý chị bồn ngang 1000 lít của Tân Á Đại Thành giá 2 triệu 6 và 20 triệu thì quý chị được tặng một cái à, bình lọc nước chít nõi của Tân Á giá trị giá của nó thị trường đang bán hiện tại giờ là 5 triệu 650 nghìn đồng và 30 triệu được quý anh chị được tặng ngay một máy lọc nước của Tân Á Đại Thành và một bình à, nóng lạnh uh, à, 2 triệu 2 quý anh chị nhé bình dài ạ loại bình dài em à, nói rõ để quý anh chị hình dung được cái bình của chúng ta giá này là em nói đưa cái giá đấy là toàn bộ giá đấy giá của Tân Á này giá thị trường nhé giá đang bán thị trường chứ không phải giá ảo giá đưa lên đâu quý anh chị ạ quý anh chị đi tham khảo nếu đúng cái bình đấy thì quý anh chị mới nhận ạ ờ, và mua 40 triệu để quý anh chị được tặng ngay được tặng ngay một bình ờ, nóng uh, năng lượng mặt trời quý chị nhé bình năng lượng mặt trời hiện tại giờ là bình này là 10 ờ, như 16 ống quý chị nhé là 100 100 160 lít đúng rồi 160 lít giá của nó là uh, 9 triệu ba và quý anh chị được tặng một thêm một cái bình nóng nóng lạnh của nó là bình loại bình dài là 2 triệu 2 nữa quý chị nhé được 40 triệu thì quý anh chị được thêm một bình năng lượng mặt trời này loại của Tân Á loại đi 58 cách 16 quý anh chị ạ loại của nó là 2000 nhân cho 1620 và nhân cho 1160 quý anh chị nhé 160 lít ạ như quý anh chị thấy mua thêm khoảng tầm 50 triệu thì quý anh chị được điều đãi nhiều, nhiều hơn nữa như là một bình năng lượng mặt trời cũng của Tân Á quý anh chị nhé là đi và à, đi 58 16 ống 2000 à, nhân cho 1006 và nhân cho 160 à, ạ giá là 9 triệu 3 và quý anh chị được tặng thêm à, cái bình lọc nước của chúng ta là 5 triệu 6 của Tân Á quý chị là 5 triệu 650 50 à, ờ, triệu quý anh chị được tặng tính ra tổng trị giá của nó hơi cao là được mười mấy triệu rồi 14 triệu 15 triệu rồi quý anh chị nhé như vậy là quý anh chị thấy mua số lượng sơn của nhà phân phối Sơn Hằng hoặc gọi điện hoặc là quý anh chị đặt hàng thì quý anh chị được nhận những cái bình tương ứng như vậy cái giá trị như vậy cái hình mô tả thì tôi em thì nói sơ qua cái mô tả thì nó thì ra cái tượng trưng của nhà phân phối đó quý chị nhé à, rất mong à, quý anh chị à, đừng có bắt bẻ về cái hình ảnh phải giống như vậy tức là trị giá của cái bình hiện tại của Tân Á như nào thì chúng ta sẽ tương ứng như vậy như quý anh chị đã thấy thì toàn bộ uh, à, mua sơn như vậy thì quý anh chị được cái ưu đãi vậy thì tất cả các chính sách và bảo hành của nhà Tân Á hoặc hãng sơn đều đều là bảo hành cho quý anh chị nhé quý anh chị nhớ cho em ạ à tất cả các à, hình ảnh à, thì nó thể tương ứng minh họa thôi nhưng quý anh chị à, mà mà yêu cầu thì hơn thì quý anh chị cũng vẫn vẫn không được ạ vì cái cái chương trình khuyến mại đưa ra rồi thì phải áp dụng theo áp dụng như cái bình em quay qua cái bình của Tân Á đây quý anh chị nhé nó hơi tối đó bình của Tân Á đây quý anh chị đây là bình này là bình đi đây quý anh chị nhé đây này đây là ký hiệu đi đấy ạ quý anh chị nhớ cho em cái đi này thì cái bình này là 16 ống của nó nhé Quý chị lấy 16 ống, cái ký hiệu thông số ở đây 16 ống thì chị giá cái 16 ống của nó đây là cái giá 9 triệu 3 đấy quý chị giá thị trường đấy nhá. Để em nói minh minh họa cho quý chị ạ. Mà có hình ảnh chi tiết uh, để quý chị xem. Và quý chị có thể là mua thêm trên 50 triệu như 60 triệu quý chị cái mốc 50 ờ, triệu thì quý chị được một cái bình nóng lạnh năng lượng mặt trời 9 triệu 3 và một bình lọc nước 5 triệu 650 000 đồng. Quý chị này được tặng thêm mua 60 nữa thì quý chị này được tặng thêm một cái bồn inox 500 lít quý chị nhé mà mua thêm 70 thì quý anh chị được tặng thêm tiếp tục quý anh chị nhớ cho em nạn nhân cho em như lúc đầu là cái à, mua 10 triệu à, cái được 10 triệu thêm ấy, ví dụ một bồn 1 ngàn lít 2 triệu 6 đúng không chị nhé mà chú anh chị là mua thêm 70 triệu thì quý anh chị được tặng à, thêm à, tức là 50 triệu rồi cái, cái giá mức 50 triệu là quý anh chị vẫn được một bình năng lượng mặt trời 9 triệu 3 và một bình đóng nước 5 triệu 6 quý chị nhé và mua thêm 10 triệu nữa à, 20 triệu thì quý anh chị vẫn được tặng thêm thế là tính trị giá từ đó quý anh chị cứ tính nhân cho em uh, 60 triệu đến 70 triệu để được tặng thêm ờ, một cái, ờ, cái 70 triệu vẫn thêm một cái nòng ờ, nước 5 triệu 6 quý chị nhé và quý chị có thể quy đổi được ạ 80 triệu quý chị được được tặng ngay được một bình nòng nước kín nõi và một cái bình tiếp tục nữa thì quý chị có thể quy đổi cái gì giá trùng đập thì quý chị quy quy đổi ra ra cái sản phẩm khác quý chị lấy một cái bình nóng mạnh năng lượng mặt trời với cái bình lọc nước ví dụ thế hoặc là cái bồn hoặc là chú anh chị có có nhu cầu thì quý anh chị đặt thêm cái bồn to hoặc là dùng hai cái cái nọc nước cũng được quy đổi ra cái giá trị tương ứng tất cả cái giá đây đưa lên ra thì đều là cái giá thị trường bán của Tân Á Đại Thành và Sơn thì cũng như vậy quý anh chị nhé đưa giá Sơn niêm yết của công ty và công ty có trách nhiệm bảo hành cho quý anh chị Tân Á Đại Thành cũng bán cho bồn ờ, hoặc là cái thiết bị năng lượng mặt trời thì bảo hành cho quý anh chị chẳng hạn như em nói cái ờ, bình năng lượng này thì bảo hành 7 năm em có xem qua thì thông số nó bảo hành 75 à, 5 năm quý chị nhé bảo hành 5 năm ạ à. em xin lỗi ạ đây số 5 năm đây ạ thì tất cả cái mà đang tự nhiên đang hỏng hóc của thiết bị đấy thì uh, lỗi của nhà phân phối ờ, nhà sản xuất thì nhà sản xuất sẽ hỗ trợ cho quý anh chị 5 năm bỏ ờ, bỏ hành 5 năm cho quý anh chị hư hỏng với điều kiện là quý anh chị không được dùng cái vật gì chọc vào hoặc là đập cây hay là cái gì gõ vào thì nó móp méo nó hư thì tất nhiên thì nhà phân phối không chịu à, nhà nhà nhà sản xuất không chịu nhé kể cả sơn cũng vậy sơn bảo vệ cho quý anh chị 6 năm toàn bộ sản phẩm này, này là sơn bảo vệ vệ của nhà sản xuất bảo vệ thì quý anh chị được được cái ờ, chính sách bảo hành như vậy luôn chứ không có thêm bớt rồi hôm nay thì em ờ, Tiến Bia cũng ờ, xin phép chia sẻ với quý anh chị mua quà mua sơn và quà dịp Tết thì được tặng tặng lớn to nhé như nhu cầu của chị là cần mua sơn sơn nhà thì quý anh chị phải có nhu cầu sơn lại nhà mà để chị được tặng thêm cái bình lọc nước hoặc là bồn inox hoặc là cái năng lượng mặt trời quý anh chị thấy hoặc là cái bình nóng lạnh nhỏ của chúng ta là hai triệu hai đấy bình bình 10 lít ấy, 10 lít hay 15 lít em chưa em quên em chưa đọc kỹ cụ thể chúng ta có bình nóng lạnh nhỏ chúng ta là bình bình vuông hay bình dài đấy thì quý chị lựa chọn cái trị giá thị trường là hai triệu hai thì quý chị sẽ sẽ được ừ, cái sản phẩm như vậy nhé sản phẩm phải là đúng chất lượng của nhà phân nhà nhà sản xuất của Tân Á và sơn thì cũng của cung cấp cho của công ty sơn quý anh chị đấy thì mua tại nhà phân phối sơn hằng thì quý anh chị được ưu đãi như vậy và với điều kiện là quý anh chị mua hiện tại giờ là mua ở đồng hới quảng bình thì quý anh chị được ưu đãi nhiều hơn là được ờ, hỗ trợ tư vấn này miễn phí phối màu này và có thể là thêm một những một số quà rất ý nghĩa nữa thì quý anh chị ở gần đây được sản phẩm ờ, của nhà phân phối sơn hằng bán toàn quốc quý chị nhé quý anh chị ờ, cần gọi điện đặt hàng hoặc là quý anh chị lựa màu trên ờ, kết bạn trên ờ, Facebook Zalo thì quý anh chị được cái nhiều cái ưu đãi hơn trên toàn quốc thì quý anh chị nhanh tay lên sơn nhà dịp Tết ai cũng có nhu cầu sơn nhà và ai cũng có nhu cầu ờ, phải mua đồ thì như bình lọc nước hoặc là bồn inox quý anh chị cần thay hoặc là năng lượng mặt trời quý anh chị chưa có thì cũng quý anh chị được áp dụng ngay ạ rất mong quý anh chị xem thấy hay video này thì chia sẻ nhiều người cùng xem ạ và nhớ đã động viên cho em một like nhé và quý anh chị nào chưa bấm đăng ký kênh thì hãy bấm nút đăng ký kênh để người đầu tiên nhận được khi em à, tiến bia sơn giả gỗ giả đá có video mới là quý chị là người đầu tiên nhận được nhé rồi cuối giờ em xin phép anh dừng đây ạ à. xin chào hẹn lại quý chị video sau ạ à. mua sơn được trúng quà được quà tặng thưởng quà lớn trong dịp tết thì uh, quý anh chị nào mà có nhu cầu sơn nhà thì uh, cái video này em nghĩ là rất cần thiết của cho quý anh chị uh, đang có nhu cầu sơn sửa nhà cuối năm ạ à tất cả quý anh chị mua trên toàn quốc đều được ưu đãi như nhau nhưng mà với điều kiện ở gần hơn quý anh chị được ưu đãi được gần hơn là hỗ trợ tư vấn phối màu thì quý anh chị được ờ, em ờ, tiến bia là đến ờ, phân đến tư vấn cho nhé còn các bác ở xa thì thì có gọi điện zalo hoặc là trên uh, gọi điện cho nhà phân phối Sơn Hằng quý chị nhớ gọi cho 0982 370 070 quý chị nhé 0982 370 070 ạ em sẽ render video này em sẽ để trên đây rất mong quý chị xem và ủng hộ rồi em xin phép dừng ở đây ạ xin chào hẹn lại quý chị video sau nhé